Ở đây thầy hướng dẫn ờ, ta làm cái bài thực hành số 1. Đầu tiên mở cái bài thực hành số 1 lên. Đây là à, bài thực hành nội dung. <clears throat> Trước hết thì à, ta xem là những cái nội dung yêu cầu đã. Đây. Đầu tiên đầu tiên chọn thước đo thì ta mở vuốt lên này. nếu như uh, bây giờ ta quan sát thước đo này thước đo ở đây là cm rồi Đấy. thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà ta chưa thấy là cm thì ta có thể vào thực hiện thao tác sau để mà chuyển đơn vị đo thành cm ta vào file chọn phần uh, option chọn phần uh, advanced ta kéo thước trượt xuống tìm uh, đơn vị đo đây cái mục đơn vị đo đây ta chọn bấm và ta chọn là đơn vị đo là cm khổ giấy khổ A4 và thiết lập lề ta thiết lập lề như sau này ta vào uh, layout chọn page setup đây tôi chọn là paper chọn khổ là khổ A4 lề đây tôi đặt lề đây rồi trái à trên top là lề trên left là lề trái có tầm là dưới right là phải ta đặt theo đúng như này và chọn set as default để lần sau không phải thiết lập lại nhé chọn yes bây giờ tao bắt đầu tao gõ bài thơ tao gõ nội dung bài thơ thấy gõ như này rất là bất tiện thế thì à, ta làm như nào cái chuột phải cái thanh à, dưới cùng của màn hình này ta chọn chế độ là Windows side by side kéo ra Như vậy nội dung bài thơ ta đã có xong. Ta đã có xong nội dung bài thơ. Bây giờ ta xem là một bài yêu cầu cái gì? Tiêu đề. Tất cả phông chữ ở đây đều phải là phông Times New Roman. Ta mở bài, ta chọn hết. Để chọn hết thì ta bấm Ctrl A, ta chọn Home, Times New Roman tiêu đề cơ chữ 16 tôi có 16 vào đây rồi khổ thụt vào các khổ thụt vào 2 cm thì khổ đầu sẽ không uh, thụt mà từ khổ thứ hai tôi chọn khổ thứ hai đây tôi thụt vào 2 cm khổ thứ hai sẽ thụt vào 2 cm là 4 khổ thứ ba thụt vào 2 cm là 6 khổ 1 thì ta giữ nguyên khổ 2 ta sử dụng tính năng take effect đây ngôi đen này ta vào phông này chọn tính năng take effect ở đây ta sử dụng tính năng text fill là solid fill. Color là black. Set down tôi sử dụng tính năng set down là reset. Offset bottom right. Ok. Ok. Và ta, ta, ta chọn chữ nghiêng. Là ta được rồi là được rồi nếu như nếu như cái này mà ta thấy là là nó hơi bị nhạt thì ta vào phần check field check down ta có thể là gì transparent ta có thể tăng lên tăng xuống để tìm được cái như này là nó quá ta, ta có thể quay lại take field tôi chọn take field solid field transparent set out transparent blue under diction tôi chỉnh làm sao đấy để cho phù hợp đây là khoảng cách nó giãn ra Đấy, tôi cho đậm lên xem à hóa ra là đậm đúng không? và tôi chọn nhầm tôi chọn nhầm khổ à, format painter rồi bây giờ tôi kéo tụt về là hai rồi cái này là tôi uh, bỏ đi cái tính năng là uh, định dạng và tôi kéo đến uh, 4 rồi. Thế bây giờ là đối với cái thứ ba chỉ là nghiêng thôi cái thứ tư là nghiêng và gạch một gạch ở giữa thì để gạch nó vào phông tôi chọn là stride through ok Đấy. ta thấy cái khoảng cách này nó khoảng cách giữa các ờ, dòng giữa các đoạn này, này thì nó ngắn hơn thì ta sẽ định dạng quay về như cũ ta vào paragraph tôi chọn là không tôi chọn 6 đi đây tôi chọn là single Đấy, như vậy là ta đã có um, nếu như mà ta thấy vẫn là giãn tiếp tục thì tôi bỏ cái khoảng cách giữa các đoạn đi là 6 đi tôi cho vào không à, như vậy là được rồi này tôi cho vào giữa cho chữ đậm này đây là kết quả của bài thực hành số 1